Hello, xin chào anh chị em ạ. À. À, hôm nay Dung sẽ chia sẻ với anh chị em với chủ đề là tại sao khi mà chúng ta có thông tin tốt về cổ phiếu, về thị trường thì lúc đó chúng ta lại bán ra và chúng ta lại không mua vào. À, đây là nghịch lý mà chúng ta thấy là trên thị trường rất nhiều các thông tin khi mà tích cực đưa ra thì có thể cổ phiếu trong một giai đoạn nó tăng rất là nhanh và đặc biệt là chúng ta rất là hưng phấn. Tuy nhiên thì việc mà thông tin ra liên tục những thông tin xuất hiện liên tục đó là lúc mà chúng ta cần phải thoát ra vậy nếu mà chúng ta cần phải thoát ra thì chúng ta mua ở đâu câu chuyện đó là câu chuyện rất là quan trọng ở à, một số anh chị em khi mà đầu tư chứng khoán thì chúng ta gì ạ à, tập trung vào thông tin có thể nghe đội nhóm có thể nghe một ai đó có thể nghe các thông tin đại chúng có thể nghe bất cứ nơi đâu nào đó nhưng khi mà chúng ta mua một thông tin mà chúng ta không kiểm chứng được thì thực sự rủi ro rất là cao và nếu việc mà chúng ta không nắm rõ được thông tin không hiểu rõ được thông tin thì thực sự đâu đầu tư cổ phiếu là một trong những kênh có thể mang tính chất rủi ro nhất mà chúng ta biết được và chúng ta biết rằng là trong đầu tư cổ phiếu nếu mà chúng ta biết rằng là không quản trị được rủi ro không nắm rõ được quản trị rủi ro không hiểu rõ được rủi ro thì chúng ta có thể coi đó là một canh bạc mà một canh bạc mà chúng ta đầu tư giống như canh bạc thì tốt nhất là xin dừng không nên đầu tư câu hỏi là tại sao khi thông tin tốt ra thì cổ phiếu nó có xu hướng là đỉnh và đòi chúng ta cần phải bán ra đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được mấy quy luật của thị trường nắm rõ được quy luật của các gì ạ các dòng tiền lớn khi tham gia vào thị trường trước khi mà quá trình thu gom hay chúng ta tích trữ trước khi mà quá trình tích lũy thì thông thường sẽ có những thông tin xấu đúng không thông thường sẽ có những thông tin xấu và có thể chúng ta quan sát thì thấy cổ phiếu giảm rất mạnh và đó là lúc mà chúng ta thấy là thị trường phần lớn cổ phiếu đang được thu gom và trong VSA thì chúng ta thấy cái à, tín hiệu đó là tín hiệu SC ai đã biết rằng tín hiệu SC trong VSA có thể comment cho Dũng ạ à? hãy comment cho Dũng số 1 ạ à. Đây một tín hiệu để chúng ta biết rằng là đó là thông tin đã gì ạ à? đang có những tín hiệu bán tháo ép nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân phải bán ra và trong quá trình đó chúng ta biết rằng là nó sẽ xuất hiện rất nhiều các thông tin khác nhau để giúp cho gì ạ? nhà tạo lập mua được nhiều hàng hơn ạ mua được nhiều hàng hơn đấy là giai đoạn đầu của một quá trình tích lũy sau khi một giai đoạn đầu của trình tích lũy và cổ phiếu bắt đầu tích lũy được thì ạ được nhiều hơn thì bắt đầu có những thông tin những thông tin này thường là được bắt đầu là giấu kín và chỉ một số người biết thôi ạ chỉ một số nhỏ biết thôi ạ và cổ phiếu bắt đầu tiếp tục tăng Ờ, sau đó thì chúng ta đấy tiếp tục thêm một gì ạ một vài các gì ạ nhóm nữa lại biết thông tin và cổ phiếu tiếp tục tăng và đến lúc nào đó thì chúng ta thấy là các thông tin tràn ngập trên thị trường các thông tin bắt đầu được các gì ạ các báo lớn báo nhỏ các group gì ạ nhiều group khác nhau giật ít thì đó là lúc mà bản thân truyền thông sẽ là một cái gì ạ một cái kênh để giúp cho các nhà chúng ta gọi là nhà đầu tư lớn hay các nhà cái bán cổ phiếu ra, giúp cho nhà cái bán cổ phiếu ra giúp cho gì ạ thị trường bắt đầu được hấp thụ bởi các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư f0 các nhà đầu tư gì ạ chỉ muốn ăn phím hàng mà thôi ạ nên đây là một lý do dẫn đến là phần lớn chúng ta đang bị thua lỗ và rất nhiều anh chị em đã phải trả giá khi mà chúng ta cũng thấy những cái cổ phiếu như này à, không biết là các bạn nghĩ là cổ phiếu này có thể lên được hay không ạ à? các bạn biết rằng là trong quá trình thông tin bắt đầu diễn ra dồn dập ở phía trên này các bạn thấy thông tin bắt đầu diễn dập và nếu trong đầu tư chứng khoán thì các bạn biết là những quy luật mà gọi là nỗ lực thành công tiếp tục kéo lên ạ giảm đầu phiên và kéo lên cuối phiên và sau quá trình giảm quá trình rút bỏ thì bắt đầu chúng ta lại thấy có những thông tin bắt đầu diễn ra và cổ phiếu tăng rất mạnh vậy bao nhiêu anh chị em đã mua cổ phiếu này ngày hôm qua có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta thấy là ngày hôm qua cổ phiếu này bắt đầu là VP Bank ạ bắt đầu có rất nhiều thông tin ra và bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu báo chí bắt đầu truyền hình bắt đầu gì ạ à, VT1 VT2 tất cả các kênh khác họ nói là cổ phiếu này đã có thông tin à, và thông tin đó lại tiếp tục lan truyền lan truyền lan truyền và đấy chính là những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì không nắm rõ được thông tin và chúng ta cũng bị cuốn vào thị trường tuy nhiên các bạn thấy là không phải lo lắng bởi vì thị trường không phải để kết thúc ngay được nhưng chúng ta vẫn có để cơ hội sửa sai vậy tại sao khi các thông tin tràn ngập thì nó lại là một cái thời điểm mà chúng ta biết rằng là big boy sẽ chuyển tiền từ từ dòng tiền lớn sang dòng tiền nhỏ và chúng ta biết là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân kiến thức thì ít đúng không kiến thức thì ít trải nghiệm thì thì không có không có kiến thức không có trải nghiệm mà lại tiếp tục nghe mách nước của người khác và có một câu chuyện rất là buồn cười có bao nhiêu anh chị em là khi mà chúng ta được phím hàng bao nhiêu anh chị em là khi mà chúng ta được gì ạ à? được ai đó bảo chúng ta mua một cổ phiếu thì cổ phiếu đó tăng khoảng 5 đến 10 phần trăm là họ yêu cầu chúng ta bán ra nếu như vậy thì có thể comment cho Dũng gì à? comment cho Dũng số đi ạ à? số ờ, uh, 6 đi ạ à? nếu chúng ta có thể bắt đầu thấy cổ phiếu gì ạ à? tăng khoảng 5 đến 10 phần trăm thì họ bảo bán ra và nếu cổ phiếu đó bị thua lỗ hoặc là không may bị giảm điểm thì ấy, chúng ta sẽ được một lời khuyên đó là đầu tư dài hạn bắt đầu đầu tư dài hạn và bản thân chúng ta cũng thấy là trong thị trường đạt đỉnh khi mà có thông tin rất là tuyệt vời đúng không ạ thông tin rất là tuyệt vời bắt đầu diễn ra trên thị trường thì anh chị em sẽ thấy rằng điều gì đã giảm bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta mua vào nếu trong giờ một vài trường hợp cổ phiếu bắt đầu tăng và chúng ta sẽ bán khoảng 5 đến 10 phần trăm tuy nhiên thì thị trường lại tiếp tục đúng không thị trường lại tiếp tục có những đợt giảm giá của chúng ta gì ạ thay vì chúng ta bán chúng ta cắt lót bởi vì chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu vẫn còn lên tiếp các thông tin vẫn còn rất là nhiều mọi thứ vẫn còn tuyệt vời và chúng ta bắt đầu lại tiếp tục leo lên tàu khi chúng ta leo lên tàu thì điều gì sẽ diễn ra khi anh chị em leo lên tàu đúng không leo lên tàu và chúng ta bước vào một con tàu mà chúng ta không biết phương hướng như thế nào thì chúng ta lại trở thành những nạn nhân tiếp theo và cái quá trình này lại tiếp tục diễn ra những nhà đầu tư F0 sau một thời gian đầu tư có thể giai đoạn đầu chúng ta có lợi nhuận sau một thời gian chúng ta gì ạ à, bị thị trường bị à, các nhà đầu tư lớn cho chúng ta vào gì ạ à, vào vào gì ạ vào những cái con cừu tức là cho chúng ta đóng vai những con cừu khi mà chúng ta đóng vai những con cừu thì chúng ta à chúng ta biết rằng là cáo sẽ làm thịt tất cả các nhà đầu tư mới nhà đầu tư yếu vía nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thiếu trải nghiệm và sau đó thì một loạt các con cừu khác bị cáo ăn thịt hết và một đàn cáo khác lại tiếp tục à, tiếp tục hồi sinh đó là những F0 mới và thị trường lại tiếp tục diễn ra thị trường lại tiếp tục hết chu kỳ này đến chu kỳ khác câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à. thật sự rất là vui khi mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta hiểu rõ được thị trường nó biến động như vậy chúng ta hiểu rõ là các quy luật của bitcoin như vậy chúng ta hiểu rõ rằng là thị trường nó sẽ có những cái quy luật có quy trình có gì ạ à? có những nguyên lý và chúng ta hiểu rõ rằng là khi nào chúng ta tham gia vào thị trường khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường khi nào chúng ta đang ở thị trường và ở giai đoạn này cũng vậy có một số anh chị em khi mà thấy thị trường bất động thì cảm giác lo lắng sợ hãi đúng không khi mà thanh khoản thấp tất cả những uh, ai đó ngoài kia ở à, thị trường thanh khoản thấp đó là một cái tín hiệu yếu và chúng ta cần phải bán ra. báo anh chị em đã thấy là thị trường thanh khoản thấp là tín hiệu yếu phải bán ra hãy comment cho Dũng số 2 đi ạ nếu anh chị em thấy là thị trường yếu thanh khoản thấp thì chúng ta comment cho Dũng số 2 tức là đây là chúng ta biết rằng thị trường đang rất là yếu đang rất là gì ạ à, mất phương hướng để comment số 2 đúng không đấy là chỉ số vn index bắt đầu giảm vn 30 giảm thanh khoản thấp ạ à. chúng ta hãy comment đi ạ à. hãy comment nếu ai thấy điều này hãy comment comment comment hãy comment tất cả điều này hãy comment cho dũng ạ à. hãy comment số 2 để chúng biết rằng anh chị em đang ở đâu trong gì ạ à, những cái con cừu chúng ta là những con cừu dễ được bị vặt thịt bất cứ lúc nào đúng không ạ đây là những con cừu mà chúng ta không biết rằng là chúng ta là con cừu mà bị ai đó vặt thịt bất cứ lúc nào bởi vì khi mà thị trường gì ạ à, nó trong xu hướng đi lên các bạn ạ trong một xu hướng đi lên những quá trình được thu gom thu gom thu gom và thanh khoản bắt đầu có sự giảm dần cạn kiệt nó cho thấy là nhiều khả năng Dũng không nói là một trăm phần trăm nhưng đó là nhiều khả năng thị trường bắt đầu có thể một nhịp nữa trước khi kết thúc nhưng tuy nhiên nhiều con cừu đã bị làm thịt ngay từ lúc này rồi ạ đã bị gì ăn thịt ngay từ lúc này rồi bởi vì chúng ta sợ chúng ta bán ra và sau đó ngày mai ngày kia ngày kia bắt đầu thị trường tăng và những ngày đầu thì tăng chúng ta chưa sốt ruột chúng ta chưa có gì ạ chưa lo lắng nhưng ngày thứ ba thứ tư ngày thứ 9 thứ 10 thấy thị trường tăng cao quá chúng ta bắt đầu tham gia vào và chúng ta lại bị bị vặt thịt một lần nữa và rất là tội nghiệp cho những con cừu mà chúng ta không biết con cừu là đại diện cho đám đông đầu tư theo cảm tính Dũng xin lỗi tất cả anh chị em bởi vì Dũng đang mong muốn chúng ta nhận ra bài học thôi ạ Dũng không có ý gì khác anh chị em ạ bởi vì cái điều này Dũng muốn gì ạ à, cho chúng ta nhận ra cái bài học để chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta luôn luôn trở thành nạn nhân mà chúng ta không biết được phần lớn chúng ta không biết những cái gì chúng ta không biết ạ à. không biết những cái gì chúng ta không biết nên chúng ta mới dựa, trở thành những con cừu và chúng ta bị vặt thịt bất cứ lúc nào có một số anh chị em có thể thấy rằng là tất cả những chương trình live stream chia sẻ kiến thức của Dũng à, có thể một số anh chị em sẽ có thể biết được và bắt kịp sóng và có thể tham gia à, tham gia theo những cái sóng hay là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ với phân tích kỹ lưỡng đúng không phân tích kỹ lưỡng về xu hướng tất cả những cái cái mà video Dũng chia sẻ có một số anh chị em sẽ nhìn thấy nó là gì ạ à? lan man đúng không lan man có thể đó là một cái điều gì đó chúng ta gọi là mất thời gian và chỉ mong muốn tập trung vào cổ phiếu chúng ta tuy nhiên thì những cái kiến thức này dù là các bạn thấy là không nói về cổ phiếu dù là kiến thức này không phím cho các bạn cổ phiếu ngay nhưng Dũng tin chắc là các bạn đã hiểu được cái thông điệp Dũng đã nói như thế nào đúng không các bạn đã hiểu thông điệp mà Dũng đã nói ở trong video ngày hôm nay vậy bao nhiêu anh chị em đã hiểu cái thông điệp video hôm nay Dũng nói thế là comment cho Dũng số 1 đúng không ạ hãy comment cho Dũng số 1 ạ tức là khi mà mọi thứ trở nên dễ dàng ai cũng cảm thấy nó tuyệt vời thì đó chính là lúc chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường ngay khi mà cổ phiếu được rất nhiều người quan tâm thì đó là lúc chúng ta cũng cần phải rời ra khỏi thị trường này khi mà cổ phiếu đang trong quá trình chạy nước rút thì chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta bán dần ra cổ phiếu thay vì chúng ta leo lên tàu mà tàu vẫn đang gì ạ đang chạy tàu nó đang chạy mà chúng ta leo lên thì có thể chúng ta sẽ bị tàu nó gì ạ, cuốn xuống đường ray là dây và chúng ta có thể bị tàu nó nghiến nghiến chết Dũng nói, nói như này để chúng ta nghe những câu chuyện ngụ ngôn Dũng biết là rất nhiều anh chị em vừa qua thì cũng đã có theo dõi video của Dũng trong suốt thời gian vừa qua Tuy nhiên đây là một cái cơ hội mà Dũng muốn có thể hỗ trợ chúng ta để chúng ta có thể vào kịp ngay cái nhịp đầu này đó là gì ạ chúng ta có thể anh chị em nào về cơ bản có thể đăng ký một cái gì ạ khóa xuống dòng tiền bởi vì đây là cái khóa duy nhất trong thời điểm này bởi vì Dũng biết rằng là thị trường nó đang ở giai đoạn cuối và phần lớn là những cái các bạn chia sẻ hoặc là gì ạ các bạn đăng ký vào Zalo của Dũng thì gần có khoảng hơn 100 bạn đăng ký thì gần như Dũng không hỗ trợ được thì các bạn có thể roi vào cái Zoom à, cái đường link ở YouTube để các bạn có thể nhờ các bạn ạ các bạn của Dũng các bạn rồi à, hỗ trợ các bạn à, trợ lý của Dũng hỗ trợ ở bên dưới tại vì có nhiều bạn Dũng biết rằng là rất nhiều bạn đã gì ạ đăng ký ở trên Zalo của Dũng nhưng số lượng khá lớn và Dũng chỉ tập trung vào đào tạo đấy ạ các bạn nhớ là Dũng chỉ tập trung vào đào tạo thôi Dũng chỉ tập trung vào để hướng dẫn cho các nhà anh chị em đầu tư thôi ạ nên nếu anh chị em và hỏi đăng ký dạ, đăng ký khóa học trong Zalo của Dũng thì phần lớn anh chị em sẽ được dạ, được gì ạ được trả lời rất là ít số lượng trả lời rất là ít bao nhiêu chị em đã gì ạ không được trả lời có thể comment cho Dũng số 6 được không ạ tức là khi các anh em comment ở trên Zalo mà không được trả lời không được rồi ạ Dũng hướng dẫn đăng ký có thể comment cho số 6 xem là thực tế số lượng như nào để Dũng biết đúng không ạ Hello ạ nếu anh chị em chưa được trả lời chưa được nắm rõ được comment số 6 để Dũng biết ạ và anh chị em có thể đăng ký ở dưới kênh YouTube đó bởi vì như vậy thì các bạn sẽ thấy là không bỏ lỡ cơ hội bởi vì Dũng biết rằng là ở thời điểm này là thời điểm có thể là gần như cuối cùng để chúng ta chạy nốt một chu kỳ này trước khi có những đợt điều chỉnh và nhịp điều chỉnh tới có thể nó sẽ mất nhiều thời gian hơn có thể mất hai tháng có thể 3 tháng trước khi chúng lại vào một chu kỳ tiếp nên đây là một phần mà Dũng muốn gửi đến với chúng ta vậy cái chương trình này nó khác biệt so với các chương trình khác như thế nào thứ nhất là Dũng sẽ gì ạ tập trung vào cho chúng ta hiểu rõ về các quy luật xu hướng của cổ phiếu đầu tiên chúng ta nắm rõ một quy luật xu hướng cổ phiếu có ba cái cốt lõi mà Dũng sẽ gì ạ? hướng dẫn chúng ta trong cái chương trình này một là các bạn sẽ hiểu rõ được một hoặc hai mẫu hình tại vì về cơ bản thì Dũng sẽ tập trung cho chúng ta hiểu rõ về bản chất một hoặc hai mẫu hình để chúng ta nắm rõ được và chúng ta có thể đi theo cái thứ hai các bạn có thể hiểu rõ được khi nào thị trường chung đặt đỉnh để chúng ta thoát ra một cách nhanh chóng bảo toàn vốn cái thứ ba anh chị sẽ biết được là khi nào cổ phiếu mà chúng ta cần phải bán ra hết và hiểu rõ là chúng ta phải chốt lời bởi vì nếu chúng ta không biết chốt lời mình thoát ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng thì chúng ta có thể không bao giờ có thể thành công được nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục đầu tư dài hạn tiếp theo anh chị em có thể được dũng gì à, hướng dẫn cơ cấu một cách danh mục một cách gì à, với số vốn khoảng độ dưới 300 triệu nha ở đây là cái khóa học này dành cho số vốn 4 dưới 300 triệu hoặc là 500 triệu đổ xuống thì chúng ta có thể ứng dụng cái này để chúng ta có thể có những kết quả ngay vì cái chương trình này nó có video để quay sẵn nên các bạn sẽ học được qua những video trước sau đó thì chủ nhật và Dũng một vài ngày nữa Dũng sẽ là chủ nhật là buổi học đầu tiên Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta tham gia vào thị trường một cách nhanh nhất tuy nhiên cái điều này nó không quan trọng điều này nó không quan trọng cái quan trọng là khi bạn có kiến thức khi bạn đã hiểu rõ được cái hệ thống của Dũng rồi thì dù sau này bạn có thể học các chương trình cao hơn hoặc là không học các chương trình cao hơn thì bạn cũng biết rằng cách mà Dũng đó cách mà Dũng có thể đưa những cổ phiếu lên trên cái kênh YouTube này này các bạn có biết cách để các bạn mua cổ phiếu hoặc thoát ra bởi vì nhiều bạn không nắm rõ được nên khi các bạn bị lỗ các bạn lại tiếp tục tập trung vào cái tiêu cực và lại bị Dũng để ao ra khỏi gì à? hệ thống nên nếu các bạn nắm rõ được cái hệ thống nắm rõ được chương trình thì Dũng tin chắc rằng những video hoặc là những chia sẻ của Dũng trên kênh YouTube này gần như là có rất thỉnh thoảng có rất nhiều món quà và hôm nay nếu anh chị em để ý một chút thì các bạn có một cái kỳ đó là nếu khối lượng ở nhỏ giọt đúng không khối lượng nhỏ giọt biến động nhỏ thấp đấy là một trong những gì ạ là một trong những tín hiệu mà Dũng muốn nói đó là điểm pivot mà nếu anh chị em hiểu về điểm pivot là gì thì anh chị em sẽ có một cái cơ hội để tham gia thị trường Dũng biết rằng là nhiều anh chị em khi mà tham gia và chỉ cần hiểu rõ một vài mẫu hình về mô hình số 1 thôi ạ thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta đã gì ạ có mức lợi nhuận gấp nhiều lần hơn so với những cái gì mà Dũng sẽ và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 khóa học đầu tư như một nhà vô địch đây là buổi cuối cùng đây là buổi cuối cùng trong cái khóa học này nên anh chị em nào đang theo dõi trên kênh youtube thì chúng ta chuẩn bị vào lớp bởi vì đây là một cái buổi Dũng tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều cái giá trị trong cái video tối nay trong chia sẻ trên room ạ thì trong chương trình mà Dũng chia sẻ thì thông thường sẽ dạy qua gì ạ à? có video trước ạ chúng ta sẽ có video để xem trước và sau đó thì có những cái buổi đào tạo trực tiếp trên uh, hệ thống nên nó có sự khác biệt so với tất cả các hệ thống mà các bạn đã đang được nghe được theo dõi trên thị trường chứng khoán một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi và đã ủng hộ Dũng trong uh, suốt quá trình vừa qua nếu anh chị em thấy hay và thấy video này có ích thì có thể chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết để chúng ta gì ạ nâng để chúng ta lan tỏa cái cộng đồng DVD ạ lan tỏa cái hệ thống DVD cho nhiều người dân được biết bởi vì những người Việt Việt Nam chúng ta cần phải có một hệ thống đầu tư chứng khoán tốt nhất để giúp cho giúp cho gì ạ à? giúp cho ngoại tiền của chúng ta không bị chảy máu ra nước ngoài đấy là cách mà Dũng muốn hướng đến một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều thành công xin cảm ơn ạ